Good evening, everyone. Hello, teacher. Nice to see Hello, you today. Hello, we only see each other twice a week, right? Hello. Saturday. Bình thường thứ bảy khoa học đúng không? So what did you do? if you don't study with me. Wow, wow. What did you guys do? Hôm thứ bảy các bạn làm gì? Bình thường mình sẽ học đúng không? Bây giờ bây giờ hôm trước các bạn vừa làm. Hello teacher. Hello guys. Nice Hello, to see you guys today. Hello. Hello teacher. Hello teacher. Hello. Hello. Hi guys. teacher. Hello, guys. What did you guys do on Saturday evening? Hello, teacher. What did you guys do on Saturday evening? Mọi người làm gì vào tối thứ bảy nếu mà mọi người không học ở cô? Cô đi vai. You guys do your homework? Yes. You do yeah. Do your homework and play again. Hello, teacher. Hello, guys. Hello. Nice to see you guys. Hello, teacher. one. Nice to see you guys today. Hello, teacher. Yeah. Okay. I think we should Hello. start our class. Hello, everyone. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello Teacher. Hello teacher. Hello guys. Hello teacher. Okay. Okay, let's start our class today, okay? Không biết là mọi người làm gì vào thứ bảy ta. Nếu mà các bạn bình thường học với cô thì không không không thứ bảy vừa rồi mọi người làm gì? What did you guys do on Saturday? What did you do? Thứ bảy vừa rồi là mình đâu có học đâu đúng không? Tại vì mình đã theo lịch mới rồi. FIFA, FF, Free Fire, Free Fires. Hả? Bắn súng à? Ah, Gia Hưng is the first day. It's the first day Gia Hưng. Các bạn ở đây là đa phần các bạn đã học cũng rất là lâu rồi đúng không? Cô nhớ hôm nay là buổi thứ không? À, hôm nay là buổi thứ 41 rồi đó à, I'm really sorry guys nếu mà bạn nào mà các bạn uh, mong chờ cho phước kẹt thì cô rất là xin lỗi mọi người hôm bữa đến giờ cô cứ quên mất là mình có phước kẹt mà cô quên cô chuẩn bị bài trên phước kẹt cô toàn chuẩn bị bài ở trên quizzes thôi cho nên là bữa sau có gì cô hứa là bữa sau thứ sáu mình phải chơi phước kẹt nha Oh, your first day Thủy Wow, các bạn ở đây đa phần các bạn đã học từ thời tháng 8 tới giờ cũng rất là nhiều rồi nè à, Các bạn đã học đến nay là 40, 41 buổi rồi á Mm, okay, welcome, welcome. Welcome Thủy to the class. I'm really sorry guys. Cô quên mất là mình có thể chơi Phuket nhưng mà cô cô cô, cô quên á, cô quên chuẩn bị bài trên Phuket. Cho nên là hôm nay mình lại chơi quizzes nha. Mình thật ra không phải là chơi đâu mọi người, mình chơi lại thôi, chơi lại quizzes này thôi. Có thời gian thì cô sẽ mở cho các bạn một cái quiz về chủ đề khác nữa. Okay? We don't have Phuket today, okay? We don't have Phuket today. Okay, guys, now this is your homework, right? This was your homework. Uh -huh. Đây là bài tập về nhà của mọi người nè, mọi người đã làm rất là tốt đúng không? Good job everyone. Có bạn nào mà chơi đến 27 lần? Diệp. Right? Your name is Diệp. You play for 27 times? Wow, that's a lot. That's a lot. Con chơi đến 27 lần là nhiều lắm luôn á. Mm -hmm. you, you spend a lot of time playing this quiz, huh? So today we're gonna play again the quiz, okay? Hôm nay thì mình sẽ chơi lại. Ở đây có Hoàng Giang rất là tốt nè. Hoàng Giang làm đúng hết cho cô luôn, rất là giỏi luôn. Good job Giang, well done for the quizzes, right? You have all correct answers. Good job guys, well done. Thì hôm nay mình sẽ chơi cái này lại một lần nữa. Sau đấy thì cô sẽ cho các bạn sửa bài những cái câu ở đây. Hôm nay thì mình sẽ chơi lại cái này, mình sửa bài, sau đấy thì mình sẽ làm thêm một số bài tập nhỏ nhỏ khác nữa thì coi như là mình đã hoàn thành xong được cái bài cái chủ đề five senses này rồi đó cô nghĩ là bạn làm được cái bài này nữa là các bạn đã rất là giỏi ở cái việc sử dụng cái từ mà tụi con hay thấy là sound, hear, smell, taste rồi đó à, các bạn cố gắng mình chơi những cái này và mình nghe cô sửa bài là chắc chắn tụi con sẽ dùng được rất là thành thạo rồi ok good job có gì cô thể cho các bạn chơi thêm quiz khác nữa uh ừ -huh. Okay, now let's start again. Let's play again, okay? Play again this one. Bây giờ các bạn cùng chơi lại một lần nữa nha bạn nào hôm trước không có làm bài tập về nhà thì coi như là cái này là một cái trò chơi mới cho tụi con luôn á bởi vì tụi con chưa làm thì ở đây là toàn là câu mới there are 25 questions ok there are 25 questions hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình học về five senses ah the last day ok hôm nay sẽ là ngày cuối và mình sẽ học uh, chủ đề tiếp theo vào ngày thứ sáu okay a new topic phải không ta? Oh, no, no, no. Sorry guys, Wednesday, thứ tư, cô nhầm, thứ tư mình học tiếp chủ đề mới nha cho nên là chắc là tụi con sẽ không có bài tập về nhà đâu bởi vì tụi con đã làm rất là nhuần nhuyễn về cái này rồi nếu mà có bài tập về nhà thì cô sẽ cho các bạn một cái chủ đề khác chứ không có liên quan tới cái này nữa cái này là mình đã làm rất là nhiều rồi I'll send you guys the link in the chat box okay Okay guys please please join the room Yes, good job, everyone. Very fast. Who is it? Ah, it's Haidang. You always very fast. Okay, good job, guys. Join the room. Let's see what's Okay, wait for your friends, okay? À, Hành Danh, you cannot see the link, right? Nhưng Hành Danh mới vào đâu có thấy link đúng không? Để cô gửi lại đây. Để cô gửi cái link lại. À, cô cho Yahi vào nữa rồi cô. Um, ok. Ok guys, bạn nào mới vào thì chúng ta bấm lại cái link nha. Có một số bạn là mời cô với accept vào đúng không? Thì các bạn bấm lại link nha. Okay, 47 friends already. What about the others? Bạn Minh Quân. Hmm. Bài nào mà cô gửi cái link á, thì tụi con ờ, đã vào rồi thì không cần phải vào nữa nha. OK, 55 friends already. Let's wait for a few more. Mình đợi các bạn thêm một xíu nữa nha. Ok, để cô gửi. Bạn nào mà đã vào rồi thì tụi con đừng nhấp lại cái link mình vào một à, nhiều lần nha. Một lần là được rồi, tụi con coi chơi một lần một cái thôi. Ok. Ở đây là cô gửi cho bạn nào vào sau á, tại vì có mấy bạn vừa mới vào sau lớp của mình thì các bạn bấm, các bạn không nhìn thấy tin nhắn cũ được. Cho nên các bạn bấm link sau nha. Okay, 57 friends already. What about the others? Um, lớp của mình là có 69 students. There are 69 students in the class, right? But right now there are 60, so there are about 10 more. Vẫn còn phải 10 bạn nữa đúng không? Ok, có một số bạn nữa mới vào nè Tại vì cô gửi link trong group cho các bạn Chắc là các bạn mới bấm vào Mình đợi một xíu nữa nha mọi người Tầm 3-4 phút gì đấy Ok, please wait for your friends Chắc là một số bạn lại không thấy link nữa rồi Để cô gửi lại cho tụi con nha Bạn nào mà mới vào nè Các bạn bấm vào cái link cô vừa gửi Để vào chơi game quizzes nha Cái này là cái bài tập về nhà của mọi người ấy 64 friends already. Bởi mỗi lần có bạn mới thì cô sẽ lại gửi link nên tụi con cứ đừng để ý, không cần phải bấm lại đâu nha. Kiểu nhiều như lemon tea nè, lemon tea đâu cần vào hoài đâu, cô xóa bớt của lemon tea nha. Cô xóa bớt của lemon tea nha, cô để cái cuối cùng thôi á. Mình không vào nhiều nick nha, lemon tea cô chỉ để dành cho con cái cuối cùng thôi đó use one only ok lemon tea chỉ cần dùng một cái cho cô thôi nha con không cần phải dùng mấy cái mấy cái mà cô gửi này cô nói lemon tea rồi đó con không cần bấm lại ok nó vẫn là đúng một cái link đấy thôi cô chỉ gửi cho các bạn mới các bạn vào chơi thôi cho nên là các bạn không bấm lại nha mình không bấm lại nha mình không bấm lại cái link đấy nha mình chỉ để một cái duy nhất là được một cái thôi mọi người ơi ok ở đây cô gửi cho bạn nào bị vào sau á các bạn không thấy được cái tin nhắn cũ cho nên là các bạn mới vào lại uh ừ -huh. Okay, right now, let's see what time is it. It's 19, okay? One or two more minutes, I will start the game. Khoảng một hai phút nữa thì cô bắt đầu game nha. Một hai phút nữa cô bắt đầu game cho mọi người nha. Chắc chắn là ở đây có nhiều bạn, cô nghĩ là các bạn có vào lại quá. Cho nên là nhìn nó có vẻ đông đông. Thường thì lớp mình không có vào đủ hết các bạn tham gia lớp đâu bây giờ là 72 lớp mình 73 có nghĩa là các bạn đầu vào full lớp á ừ, nếu đúng theo lý thuyết là như vậy hay ví dụ Ngọc Khuê này con vào hai lần này đúng không tại vì nó để kéo sao ở đây có nghĩa là Ngọc Khuê vào hai lần đúng không Tino cũng vậy nè Tino vào đến hai lần đúng không các bạn đâu cần vào hai lần đâu các bạn vào một lần cho cô thôi ok mình chơi một lần thôi là được rồi đâu cần phải để hai nick đâu Ok, I will start the game, ok? Đây, bạn nào vừa mới vào lần cuối cùng cô gửi link một lần nữa cuối cùng và bây giờ cô bắt đầu nha. Cô bắt đầu game cho mọi người nha. Let's start everybody, let's start the game. Các bạn nhớ là chơi bên màn hình của tụi con nha. Tụi con chơi bên màn hình của mình nha, không chơi ở màn hình của bên cô không có gì để chơi đâu. Tụi con quay lại cái link tụi con đã bấm á. Thank you. Trần là câu câu là có chia thì dùng đúng từ chưa chia thì chưa có cần phải chia thì với cái cụm ngữ đấy không à, dùng đúng chưa các bạn để ý cho cô nha chủ yếu là phải chia thì là nhiều nè dùng đúng cấu trúc chưa có cần có cái chữ like trong đó không dùng sao hay là lúc hay là see hay là feel đây đó để ý cho cô nha để ý cho cô nha nhiều bạn vào mới vào á nè ok you guys still playing? Các bạn vẫn còn đang còn đang chơi không? Hàng Giang có còn đang chơi không? Hàng Giang gật đầu cho cô xem. Ok, tại vì nó ghi cô vừa mới bị ngắt kết nối. Thôi các bạn đừng để ý đến màn hình của cô nha, các bạn cứ chơi tiếp nha. Cô bị ngắt kết nối hay sao ấy? Xem lại một xíu. Ok, à, hình như là một số bạn vừa mới vào sau đúng không? Cô gửi tụi con lại cái link các bạn bấm vào chơi nha. Mình vào sau cho nên là mình chơi sẽ tốn nó à, mình sẽ ít thời gian chơi hơn cho nên là bạn các bạn cứ vào chơi nha nhưng mà không sao hết không làm hết cũng không sao nha tụi con ok không biết có vấn đề gì không ta um, cô bị ngắt kết nối không biết là có bị làm sao không nhỉ you guys still playing right các bạn vẫn đang chơi nè đúng không um, Okay, some of your friends have already finished, like Hải Đăng or oh, Kelly, Hoàng Giang, you almost finished. Yes, Hoàng Giang, what's wrong? Yes, yes. You can. Con làm xong rồi. Con làm xong rồi hả? Mà sao ở đây tụi con nhìn nó bị xích xích ngộ ta hmm. ở đây của con nhìn nó bị thiếu thiếu một câu này đúng không không biết tại sao luôn sao cuốn hàng giang hay bị quá ta cô nhớ lần trước hàng giang cũng không có hoàn thành được hết I don't know what's wrong hmm. yes yes yes giang cái của cô là nó thế như thế nhưng mà hai của em nó con hết 25 câu luôn của con vẫn được làm 25 câu đúng không? Ok, yes, good job cô cứ tưởng là tự nhiên hoàng giang không được làm câu cuối chứ chắc là tại hồi nãy cô bị lắc á trang mai trang right hay mai trang đang ở hàng nhi nè mai trang còn mấy câu không hay là mai trang cũng, cũng bên cô mai trang bị lắc luôn good job guys có một số bạn vào sau thì phải 89 bạn chơi lận chắc là có một số bạn làm sau bạn nào mà thích thì tụi con chơi lại cũng được các bạn thích các bạn chơi lại cũng được cải thiện điểm của mình cũng được nhưng mà không có nhiều thời gian nữa đâu I'll let you guys play for two more minutes only các bạn chơi thêm 2 phút nữa thôi nha two more minutes mình còn sửa bài nữa sửa bài xong thì cô cho các bạn làm một cái bài khác cô sẽ không sửa cô sẽ sửa nhanh nhanh nha mọi người bởi vì tới 25 câu lận mà cô mời từng bạn sửa thì chắc là lâu lắm nên là cô sẽ sửa nhanh nhanh nha mọi người lắng nghe cô sửa bài nha câu nào tụi con làm sai thì còn tụi con nhớ để ý cô sửa bài để mà mình rút kinh nghiệm nha đó hôm nay các bạn làm rất là tốt nha các bạn hoàn thành được nhiều tại cái những cái này là những cái link mà các bạn ờ, vào nhiều quá nên các bạn đâu có xài đúng không cho nên nó nằm ở cuối nhiều ừ, không biết là các bạn học sinh mới các bạn có biết chơi quiz không ta à, để cô giải thích lại một xíu là cái link mà tôi cô gửi á, nếu mà tụi con xài bằng laptop á, thì tụi con sẽ bấm vào cái link đấy nó tự động nó nhảy lên cái trang web đúng không thì tụi con chỉ cần đặt tên mình thôi và đợi cô xong thì tụi con ờ, bấm vào tụi con chơi luôn À, thì cái đấy là tụi con nhớ là không chơi bên màn hình của cô mình đang học ở màn hình zoom của cô đúng không nhưng mà nếu mà chơi game thì sẽ không phải là chơi ở màn hình của cô nha bạn nào bạn học sinh mới bạn nào mà chưa chơi quizzes bao giờ các bạn nhớ nha không có thể là chơi ở màn hình của cô hồi xưa có mấy bạn tưởng là chơi bên mình hình cô nên là đợi ở bên đây nhưng mà không phải tụi con bấm vào cái link rồi tụi con đợi ở bên cái link á cô bắt đầu game chứ lại đợi nha mình phải đợi các bạn vào nữa không phải là vô là chơi liền mà mình đợi mấy phút sau mới được chơi là khi nào cô nói là bắt đầu thì mới chơi đó bạn nhớ như vậy nha uhm, hôm nay trong top 3 với 4 cũng có rất là nhiều bạn lạ nè hôm nay có Bảo Ngọc Dương Bảo Ngọc hình như Bảo Ngọc cũng ít vào top lắm đúng không có Bayern Munich là đội ờ, đá banh của Pháp này à, của, của Đức này đúng không cô nhớ vậy có Bùi, Lê Bùi Phương Anh cũng rất là giỏi nè Kelly cũng vậy Kelly với Bùi Phương Anh nè top 5, top 6 nè Phúc Nguyên cũng rất là giỏi nè top 7 Hải Đăng được top a hôm nay nè bình thường Hải Đăng cũng rất là giỏi nữa Hải Đăng cũng rất là hay được là ứng cử viên top 1, top 2 không đó Minh Quân cũng vậy nè Minh Quân hồi xưa chụp thuốc kịch cũng rất là giỏi cô nhớ vậy đúng không Khôi Khôi này phải bảo Khôi âm, bảo Khôi chơi cũng rất là giỏi nè Khôi này cũng rất là giỏi nè Strawberry cũng vậy Strawberry cô nhớ cũng hay được top one two thuốc kịch đó Good job guys Good job chắc là khoảng cô chuẩn bị end the game nha mọi người one more minute ok một phút nữa cô cô kết thúc trò chơi và cô sửa bài nhanh cho tụi con nha nếu mà có thời gian thì tí cô cho tụi con chơi một cái quiz khác một cái chủ đề bất kỳ tại vì mình đã học chủ đề này rất là lâu rồi đúng không mọi người mình học chắc được hai tuần rồi đó là tụi con đã rất là thành thạo rồi bạn nào mà siêng năng nghe cô giảng bài à, làm bài tập về nhà à, nghe cô sửa bài đều đó thì chắc chắn là các bạn bây giờ dùng những cái từ này rất là thành thạo rồi good job guys okay I will end the game okay everybody đa phần các bạn làm sai cũng cũng nhiều nè các bạn làm sai cũng hơi nhiều nói chung là những cái này nó bị trick ở những cái chỗ ví dụ tụi con phải để ý nó chia động từ chưa dùng đúng từ chưa đồ á những cái chỗ như vậy one one minute ok một phút cuối cùng cho mọi người nha một phút cuối cùng đa phần các bạn bị sai nhiều này đúng không các bạn bị sai nhiều à, tụi con phải để ý những cái đấy thì mới chọn câu đúng được ok guys I will end the game now good job everybody good job mà tuy là mình có những bạn sẽ không làm hết được bài của mình đúng không nhưng mà không sao hết ha không sao hết bởi vì thời gian có hạn mà nên không sao hết mọi người đừng có lo ok với lại mạng của mình mà yếu rồi mình cũng khó chơi nữa đúng không cho nên là tụi con đừng có lo nếu mà làm không xong không sao hết nha từ từ mình chơi quen rồi thì mình sẽ được vào top thôi tụi con đừng có lo ok good job congratulations the top 10 ok good job top 10 nè Well done everybody, good job. Có tới 25 câu lận nè, rất là nhiều đúng không? Các bạn làm được vào top 10 như vậy là rất là giỏi rồi đó. Và những bạn khác cũng vậy, tụi con rất là giỏi rồi. Các bạn nhớ những bạn nào bị sai nhiều thì chú ý nghe cô giảng lại nè, nghe cô giảng lại nè. Mình xem lại câu hỏi nè, mình xem sơ qua câu hỏi nè. How does the ice cream, the ice cream bởi vì nó là nguyên âm nên cái chữ the này tụi con đọc là the cho cô nè. giống như the afternoon với the evening hồi xưa cô hay dạy á the ice cream tastes bởi vì có does chọn động từ does nên là con không chia động từ ở đây các bạn ở đây chọn chia động từ đúng không nhưng mà đây là dạng câu hỏi có does rồi mình không dùng chia động từ mà mình dùng từ nguyên mẫu cho cô taste và khi mà nói về kem cái hình này là các bạn đó đang ăn kem á thì có vẻ à, một người lại hỏi cái kem nó có vị như thế nào có vị như thế nào nó không phải là smell à, kem có mùi như thế nào à, mùi ra làm sao mình không có nói như vậy cho nên ở đây mình sẽ không chọn là cũng như cái này không có thể nào chọn là kem nó nghe ra làm sao cái nghe cái tiếng kem ra làm sao được cho nên ở đây phải là vị ra sao how does the ice cream taste cái vị kem đấy ra sao đúng rồi ok so taste là không chia động từ ở đây bởi vì có does rồi các bạn nhớ nha next one how does the rock band sound cái cái ban nhạc rock đó nghe như thế nào à, ở đây không phải là how do bởi vì rock band là số ít một cái ban nhạc rock đó thôi cho nên là mình dùng does cho cô nha và mình thành thật ra cái kiểu look cũng ok how does the rock band look cái ban nhạc rock đấy nhìn ra làm sao tụi con đi xem ban nhạc thì người ta hỏi à, cái ban nhạc đấy nhìn ra làm sao cũng được luôn không sao nhưng mà ở đây nó bị sai bởi vì nó là chữ do đó là lý do vì sao nó sai chứ chữ lúc thì vẫn ok không sao hết nhưng mà ở đây do sai các bạn để ý nha does bởi vì the rock band là số ít nên mình dùng cho cô là how does đó chỉ có vậy thôi các bạn nghe cô giảng bài qua sơ sơ là các bạn hiểu à how how does bởi vì the woman only one woman có một người phụ nữ à nên nó là số ít thì tụi con dùng là how does là đầu tiên tiếp theo thì ở đây là sẽ nói về look không có dùng see nha mọi người see là động từ nhìn là chính bản thân mình nhìn cái gì đó I see you see, he see à, chứ mình không có nói nhìn ra làm sao mình không có dùng chữ see mà ở đây phải là nhìn chữ look nó không phải là từ tiếng Việt dịch ra tiếng Anh tụi con thấy là người phụ nữ này nhìn như thế nào thì mình có chữ see đâu mà nó là chữ look cho cô nha how does the woman look người phụ nữ ấy nhìn ra làm sao nhìn như thế nào ví dụ con muốn miêu tả ai đấy có người hỏi con how does that woman look cái người phụ nữ đấy nhìn ra làm sao à, thì con mới miêu tả người để tóc dài bận áo gì tóc ngắn hay là đẹp hay là như thế nào đó đó ok thì ở đây mình có cái chữ look mọi người nhớ nha người phụ nữ đấy nhìn ra làm sao nhìn như thế nào ok how does bởi vì uh, à, stuck animal có một con thú nhồi bông thôi cái này nó có nghĩa là stuck animal nghĩa là thú nhồi bông á thú nhồi bông đúng nghĩa luôn thú nhồi bông stuck là nhồi á nhồi bông á thì ở đây how does the stuffed animal feel cái con thú chồi bông đấy cảm giác như thế nào khi mà con ôm nó khi mà con đụng vô nó thì nó cảm giác như thế nào mềm hay là như thế nào đó đó à cho nên ở đây mình có feel còn còn lại là sai hết không đúng không chi động từ không dùng do không dùng quá khứ felt như thế how à đây đây còn ở đây là không phải là does wow a lot of you guys use this one nhưng mà các bạn quên mất là gì flowers with s you have s here guys số nhiều số nhiều không phải là số ít nữa mà ở đây mình có câu số nhiều thì tụi con phải chọn là how do the flowers smell cái bông những cái bông hoa đấy nghe mùi như thế nào cái mùi cái ngửi được cái mùi như thế nào thì mình có là how do the flowers smell không phải là does bởi vì là số nhiều đó thì nó ngược lại với hồi nãy giờ cô giải thích các bạn để ý đó là lý do vì sao cô nói các bạn để ý cho cô về cái ngữ pháp á, nó là số ít hay số nhiều nó chia động từ hay không để ý cho cô một cái đó cái đấy là ok rồi đó mm, good job everyone how does the perfume perfume perfume là nước hoa nước hoa mọi người nước hoa ah does the film smell mùi nước đã nghe tới nước hoa là tụi con thấy là liên quan tới cái mùi rồi đúng không đó nước hoa là thấy mình thấy là liên quan tới cái mùi rồi đó cái mùi của nước hoa không thể nào là taste được bởi vì sao mình không có nếm thử nước hoa được đúng không ha, không thể nào nếm nước hoa được cũng như là không có nghe về âm thanh được nghe hear là không có dùng cái từ này trong cái dạng câu hỏi này dạng câu hỏi này mình không có dùng chữ hear hay là see những cái từ như vậy á sao nghe như thế nào nhưng mà ở đây không có nghe nước hoa như thế nào được mà là cái mùi nó ngửi ra như thế nào cái mùi của nước hoa đấy là cái mùi như thế nào thì mình có cái chữ smell How does the perfume smell? Perfume là nước hoa mọi người nhớ nha, perfume. Ừ, bạn nào thích học thêm từ mới có thể học thêm perfume, ok? How à, ở đây không phải là does nữa mà sẽ là do bởi vì my dogs with s two dogs, right? How do my dogs look like today? Hôm nay những chú chó của tôi nhìn như thế nào? Hôm nay những chú chó của tôi trông như thế nào? Thì không có dùng chữ see mà phải dùng chữ look cho cô uh -huh, nó không phải là see là nhìn bình thường đâu ok à, mới 8 câu thôi á how do you feel today hôm nay bạn cảm thấy như thế nào how do you feel today I'm để mà tụi con biết á, thì cô đã có câu trả lời nè I'm very sad tôi cảm thấy tôi rất là buồn ngày hôm nay thì mình sẽ hỏi về cảm xúc mình sẽ có feel hôm nay bạn cảm thấy như thế nào how do you feel today ok chứ không phải là how do you see hay là how does cũng không phải luôn các câu hỏi các bạn làm sai nó cũng khá là trải dài đúng không à, các bạn chú ý cho cô những cái lỗi này nó lặp đi lặp lại à. cái lỗi này nó lặp đi lặp lại nãy giờ của tụi con á à, tomato juice nè là nước ép nước ép ở đây thật ra cái từ này là từ không đếm được nè danh từ không đếm được thì mình vẫn có thể đi được với the nhưng mà mình sẽ là dùng does does dùng cho danh từ đếm được à, không đếm được với lại danh từ đếm được số ít ở đây không phải là smells bởi vì mình có does là trợ động từ trong câu hỏi mình không dùng chi động từ ở đây nữa how does the tomato juice taste uh -huh. không dùng do bởi vì đây là danh từ không đếm được đó vậy thôi à, nó là dễ mọi người à rồi câu này nè câu này phải phải phải gì à ở đây nhiều bạn chọn taste like quá ta Taste like có nghĩa là gì? Khi mà tụi con có kiểu like á, có nghĩa là tụi con phải có cộng với lại danh từ bạn nào mà có học hôm bữa, bạn nào mà hôm nay hôm hôm nay là ngày bữa, ừ, bữa đầu tiên thì hơi khó hiểu đúng không? Nhưng mà cái chữ taste like thì nó phải cộng với lại danh từ, danh từ là now á, tụi con nhớ không? Now á. À danh từ thì ở đây a little strange có nghĩa là hơi xíu lạ lạ cà phê của tôi có mùi hơi có nếm có mùi hơi là lạ hơi kỳ kỳ á còn danh từ thì nó không phải đây là tính từ mọi người nhớ nha tính từ my coffee tastes a little strange a little ở đây nó mang nghĩa là hơi hơi kỳ lạ một xíu chứ nó không phải là đếm được mà có ờ các bạn để ý nha strange chính là tính từ á cái mùi cà phê của tôi à, nếm cái vị hơi là lạ hơi hơi lạ đó. Uhm, đó các bạn nhớ cho cô nha do you feel à đầu tiên do do có trợ động từ do không chia động từ feels cũng như cái này đều sai hết feel bạn cảm thấy bạn có thấy vui khi mà trời tuyết không do you feel happy when it snows huh do you feel happy when it snows her new car looks like ở đây mới chọn looks like này mọi người bởi vì sao bởi vì mình có spaceship là một cái tàu vũ trụ á cho nên là giống với cái gì cái xe mới của cô ấy trông giống như là một cái tàu vũ trụ vậy đó thì mình có look like là giống với cái gì giống với cái gì đó thì nó phải là danh từ cho nên ở đây tụi con phải chọn là a uh, no, sorry looks like a spaceship ok không phải là she uh -huh. Cheese là số ít nên chọn does và strange là nó là tính từ này. Và ở đây mình sẽ thấy cái ba cái còn lại nó chia động từ hoặc là cái chữ này chữ do nên là không đúng. Ở đây là does Does this cheese smell strange to you? Cái mùi phô mai này có ngửi các bạn thấy một người cái mùi ngửi nó hơi kỳ không? Hả? Silk scarf. You know the scarf, right? When you wear the scarf when it is winter or when it's very cold, hả? Huh? À, so you have the silk scarf. Silk có nghĩa là lụa cái khăn choàng cổ bằng lụa này cảm giác thật làm smooth giống như là nó mịn á có nghĩa là nó nó kiểu nó mướt á ha feels thì số ít cho nên là dùng chữ feel circle silk scarf cái khăn choàng cổ này cho cảm giác rất là mịn màng này đó rất là thoải mái này mình có feels à smooth là tính từ nên là con phải chọn feels và phải chi động từ cho cô ok let's see uh, sound nghe giống như là nhạc hồi xưa vậy đó that music sounds like old pop music cái bản nhạc đó cái nhạc đó nghe giống như là nhạc pop hồi xưa vậy đó nghe giống với cái gì thì mình có sounds like ok good job cái bánh này trông trông trông nhìn nó ngon quá ở đây mình không chọn taste này bởi vì chưa chia động từ taste này cũng chưa chia động từ không chọn phải chọn looks cho cô looks là nhìn như thế nào cái bánh này nhìn ngon quá con nhìn cái vẻ bề ngoài của cái bánh đó con thấy nó ngon quá con chưa nếm thử mà nếm thử có nghĩa là con đã bỏ cái bánh miếng bánh đó vào trong miệng của mình mình ăn thử cái mùi ra làm sao rồi còn cái này là mình chưa có ăn cái bánh này mình nhìn thôi mình thấy trời ơi cái bánh này nó ngon quá this cake looks delicious cái bánh này trông ngon ghê á đó thì cái từ này nó mang nghĩa là như vậy this cake looks delicious cái bánh này nhìn ngon ghê vậy đó nhìn đẹp nhìn ngon quá ok So you have looks và ở đây chi động từ cho cô vì this cake là số ít nè, cái bánh này có một cái à. Ok. À, ở đây mình sẽ chọn là look, bạn nhìn, bạn nhìn như thế nào? Nhìn con có vẻ không khỏe hôm nay, unwell, nhìn không có khỏe. You look unwell today. Bạn mới trả lời yes, I'm sick right now. Bây giờ con hiện tại con đang bị ốm hiện tại là con đang bị ốm nè I'm sick right now à bạn nhìn trông không được khỏe hôm nay cho lắm thì đối với chữ you tụi con không có chia động từ cho nên là ở đây mình không có chọn looks được cho nên đó là lý do vì sao con nói mọi người là xem kỹ lại cho cô là mình khi nào chia động từ khi nào thì không các bạn nhớ để ý cái đấy Daddy what's wrong bố ơi có chuyện gì vậy You look angry today. Hôm nay nhìn bố có vẻ giận dữ quá vậy. You look angry today. Hôm nay nhìn bố trông giận dữ quá vậy. Angry là giận dữ. Đó, thì ở đây tụi con chọn là look bởi vì nó là you nè. You look, ok? Wow, what are you cooking, mommy? Cái hình này là nó, cô để cái hình này là tại vì tụi con nhìn ra được đó là ngửi á, ngửi á. Wow, what are you cooking, mommy? It smells really nice. Nó nghe mùi thơm quá, cái hình này là các bạn đang ngửi một đồ ăn á. It smells really nice. Mùi nó nghe thơm quá. It smells, okay? It cho nên là chi động từ. Đó, vậy thôi mọi người, chủ yếu là chi động từ hay là dùng đúng từ hay không thôi. I didn't enjoy the food con không có thích con không có thích cái món này đâu đây là khi quá khứ nè I didn't enjoy the food it tastes horrible horrible là tệ dở rất là dở con không thích món này đâu món này dở quá it tastes horrible uh ừ -huh. tasted horrible cái món này nó nó nếm vị tệ quá Okay. so yummy ngon quá it tastes like chicken soup chicken soup là danh từ nè súp à chicken soup là danh từ nên ở đây phải chọn là taste like và vì nó là ít cho nên tụi con chia động từ nó là taste like nè chứ nó không phải là taste bởi vì nó giống với cái gì cái vị nó giống với súp súp súp gà quá cho nên là phải là danh từ nè nên phải đây phải là taste like chứ không phải là taste ha à, bạn nào mà làm sai nhiều thì tụi con cố gắng xem lại bài những cái bài trước đó tầm 4 năm bài gần đây á tụi con cứ xem lại video bài giảng tầm 4 năm ngày gần đây là tụi con sẽ làm ra được những cái bài này dễ thôi không có gì hết Can you close the window? It smells à đâu đâu ở đây wow ở đây cũng có rất là nhiều bạn chọn taste nè nó nếm như là ai đang nấu ăn là không phải rồi đó ở đây con không thể nào nếm như là ai đang nấu ăn được bạn có thể đóng cửa sổ lại được không nghe mùi nó nghe mùi như là ai đang nấu ăn nấu cá vậy đó cái mùi cá thường nó hay tanh tanh á cho nên là các bạn có thể ngửi được cái mùi đấy đúng không it smells like someone cooking fish nghe mùi như là ai đó đang nấu uh, đang chiên cá đang nấu cá vậy đó Your new gloves feel không thể nào mà taste được mọi người. Tụi con không có nếm được cái cái cái cái ờ, cái gì? Cái gloves là cái cái cái găng tay của tụi con á, tụi con không thể nào mà nếm cái găng tay thử được cái cái găng tay mới của bạn đôi găng tay mới của bạn cảm giác như là da thật như là leather là da cảm giác như là da thật vậy đó thật là tốt và rất còn khá rẻ nữa quite cheap là khá rẻ có nghĩa là không có quá rẻ cũng không quá mắc đúng không mà khá khá rẻ thôi khá rẻ thôi đó wait what's for breakfast ăn gì cho bữa sáng it's à, ở đây rất là khó này cô giải thích cho mọi người ở đây thực ra theo lý thuyết á, thì tụi con thấy từ nào nó cũng hợp lý đúng không nó nghe mùi như là thịt xông khói và trứng nó nếm như là thịt xông khói và trứng nhưng mà ở đây tại sao phải chọn là smells mọi người biết tại sao không what's for breakfast ăn gì trong bữa sáng vậy là tụi con đang hỏi câu này hỏi câu này ví dụ con hỏi mẹ đi các bạn mới đi học và ờ, các bạn mới thức dậy tụi con hỏi mẹ là What's for breakfast, mommy? Mẹ ơi, ăn gì cho bữa sáng vậy? Thì mẹ mới trả, à, con mới nói tiếp. Nó nghe mùi như là thịt xông khói và trứng vậy đó. Nếu mà tụi con đã nếm được cái mùi đấy rồi thì tụi con sẽ đâu có hỏi là ăn gì cho bữa sáng vậy mẹ. À, thì ở đây về lý thuyết mình sẽ có câu này là giống như là một cái câu mà tụi con dùng ở ngoài đời á. It smells like bacon and eggs. À, nghe mùi nghe mùi giống như là cái mùi mà thịt xông khói với trứng vậy đó bởi vì do cái câu hỏi đằng trước á nên là các bạn mới chọn được cái chữ smell ha taste là có nghĩa là tụi con đã ăn vào rồi và tụi con sẽ không có hỏi là what for breakfast đâu thường thì mình sẽ nói là ăn gì về mẹ hôm nay mình ăn món gì về mẹ nghe mùi giống như là thịt xông khói và trứng vậy đó ha các bạn thấy nếu mà tụi con đọc truyện hay là coi phim gì sẽ thấy những cái câu như thế này câu và dạng tình huống như thế này trong phim rất là nhiều đó thì ở đây tụi con sẽ chọn là smell chứ không phải là taste ok và what about this one I think Jen is here. Tôi nghĩ là Jen đang ở đây đó. That sounds like her motorbike. Mình sẽ không có feel. Nghe cảm giác. Cái đấy cảm giác như là xe của cô, xe máy của cô ấy. Thật ra ở đây là nghe như tiếng xe máy của cô ấy. Á. That sounds like her motorbike. Nghe tiếng có vẻ như là tiếng xe máy của cô ấy rồi đó. À, cho nên là đó là lý do vì sao các bạn này mới nói là tôi nghĩ Jen đang ở đây bởi vì bạn nghe được cái tiếng xe máy giống như là tiếng của xe máy của Jen á. Okay đó thì ở đây có tới 25 câu lợn cô sữa sơ sơ cho tụi con vậy đó để mà tụi con phân biệt được khi nào dùng từ nào cũng như là tụi con nhớ cho cô những cái bài này là đa phần tụi con phải chi động từ đúng cho cô á quan trọng là như vậy ok ok that's it everybody very easy uh-huh. thật ra là không có khó đâu các bạn mà cố gắng ôn bài cũ nhiều á thì các bạn nếu mà các bạn học mà tụi con không ôn bài cũ thì nó khó chứ mà tụi con có ôn bài thì nó cũng dễ thôi Ok, bây giờ mình sẽ làm chơi với cái bài này với cô với, cô nha. Các bạn có thể uh, write in the chat box. Uh -huh. Các bạn có thể vừa làm, cô mời một bạn thôi chứ cô không thể nào mời hết được. Cho nên là các bạn nào um, muốn chọn đáp án á, thì có thể viết đáp án của mình vào chat box cho cô. Ok. Ở đây là tụi con sẽ nghe tiếng và đoán thêm thử đấy là tiếng tiếng của cái gì. Tiếng của tiếng động của cái câu nào á, câu nào đáp án tụi con chọn á, tụi con sẽ chọn. Okay, who can tell me the answer? Các bạn viết vào chat box cho cô cũng được. Huyền Anh, tell me. What can you hear? Con nghe được tiếng gì Huyền Anh? I hear a bowling strike. A bowling strike? Okay, let's see. Is it a bowling strike? đúng rồi tiếng bowling tiếng mà con chơi bowling á con quăng cái bowling vô nó trúng vô mấy cái kia á đúng không nó có cái tiếng đấy đúng rồi thì Anh yeah good job well done good job next up very easy không có khó đâu đó tiếng bowling đổ á mọi người tiếng bowling đổ á <laughs> Who know what is it? Who know what is it? Yes, Phúc Nguyên, what is it? Help me please. A toilet. Strawberry. What is it, Nguyên? What is it? I think it is a car. A car? Let's see. Is it a car? A lot of your friends say it's a toilet. Now let's see. Ah, it's a toilet. Okay, Phúc Nguyên nghe kỹ lại. Thực ra nó là tiếng toilet Cái tiếng con flush, con giật nước á. Đấy. Okay. Rushing Tiếng mình giật nước của bồn cầu ấy Đó hả, tí mình giật nước của bồn cầu ấy Đúng rồi, Maxson nghe tiếng nước What is that? Who can tell me? Ngọc Khuê, tell me, what did you hear? Oh. Uh, yes, uh, the whole answer an hour, an hour in the forest. Exactly, Khuê. Good job. An hour in the forest. Well done. Đúng rồi, not a khôi. It's not a chicken. À, a chicken sound like pop, pop, pop, pop, pop. That's right, right? That's the chicken. But this one is not the chicken. Mm, it's an owl. Listen again. Nó hơi nhỏ nhưng mà đấy là tiếng cú kêu á Hmm, tiếng này hơi khó nhỉ What's that? À, là không khó lắm. What's that, guys? Uh, Minh Phương, help me please. Minh Phương, what's that sound? Có hai đáp án thôi. Minh Phương chọn cái nào? I can hear it. You can hear it? Okay, I will invite someone else. Uh, can you help me, uh, Lindsay? Yes. Is a pencil. Is a, a pancake. À, clicking, okay. Clicking nghĩa là con bấm viết á, tiếng bấm. Huyền Anh chọn là a boy or girl on computer. Có ý, ý của a boy or girl on computer có nghĩa là một người nào đấy bấm phím bàn phím. Một người nào đấy bấm phím bàn phím. Okay. À, một người nào máy bấm viết bằng phím. Ok, good job Lindsay. Các bạn nghe kỹ lại nè. Cái đấy là cái tiếng cây bút uh, ờ, cây bút uh, ờ, cây bút mà có cái cái cái cái, cái bút bấm á, cây bút bấm á, tụi con bấm ra được á. Đây tụi con nghe lại nè. Mm. một cái tiếng rất là ngắn thôi what is that uh, linh đan right can you help me linh đan please Tr linh đan can you help me can you turn on your sound linh đan linh đan có thể mở tiếng cho cô được không nhiều bạn window các bạn chọn có bạn chọn plate các bạn chọn window okay kính vỡ là ah yes Linda what is your answer what is your answer a plate a plate smashing có nghĩa là mình đập vỡ cái cái cái cái, cái... yes good job it's not the window các bạn nghe kỹ lại cái tiếng đấy là con làm rớt cái điện Ok, cái này là mình người ta kêu mình là để để câu vào thành một câu này uh, yes can you help me Zahi cái câu của mình ở đây con sắp xếp thứ tự cho cô nha Zahi sắp xếp thứ tự cho cô mình có bốn từ này what is the first what is the question câu hỏi what? của mình ở đây what what, what can you have? what can you Good job Zahi, bạn nghe được gì? Bạn nghe được gì? What can you hear? Đúng rồi Zahi, good job, well done rồi bây giờ mình mới tính câu nè à, đây là vacuuming đây là tiếng hút bụi tiếng này là tiếng hút bụi á mọi người tiếng của cái máy hút bụi á Dũng, can you help me with this? Không, sao nó không hiện câu trả lời, nó không hiện bài cho tụi con làm nữa ta? À, nó là dạng khác. Ok, Dũng, Dũng có thể giúp cô điền lại thứ tự không? I hear a hand. À, a à, hand. I hear a hand. Hand là con gì Dũng biết không? I hear a hand. Hand là con gì Dũng? Hand là con gì? Con gà mái ạ. Đúng rồi, yes, good job Dũng. Đúng rồi, nó không phải là con gà bình thường, nó là con gà mái. Exactly. Thank you Dũng so much. Yes. Tiếng của con gà mái đó mọi người. Okay, what about you, Tino? Tino. Rain falling or a tap running. Rain falling là mưa, mưa trời mưa đổ. Còn tap running là cái tap là trong bathroom đó mọi người. Bathroom khi mà tụi con đi vệ sinh xong tụi con phải rửa gì, rửa tay đúng không? Thì mình rửa tay ở dưới cái giòi nước á, cái giòi nước đấy nó là cái tap á, cái giòi mà tụi con rửa tay đầu rửa mặt á, à, ngay cái bồn nước á. Yes, Tino, what is the answer, Tino? Tino tell me what is the answer? Hình như bên mạng của Tino hay bị lắc lắm nè cô thấy Tino hay bị lắc Cô không nghe được Tino nói gì hết trơn Louder Tino Tino nói to hơn cho cô nghe nè Louder please What is it? What is it? Tino again again Louder louder a tap. You say a tap, Tina? Uh-huh. A tap, right? Okay, now what about Cô mời Ngọc Chi thử xem Ngọc Chi có cùng ý kiến không nè Ngọc Chi What is it? A tap running A tap I... running? Okay yes. Okay, let's see, is it a tap running? Giống các bạn chọn nha Các bạn nào chọn rain Nhiều bạn Maxson chọn là rain Run, What is running? Who say running? it's not running zero running là chạy mà ở đây con đang có gì à running ý của run ý là coi là cái câu này á hả um, ok đúng rồi cô nghĩ cô tự bạn kia ghi là running nhưng mà ở tap running đúng rồi hình nước đang đang chảy á vòi nước đang chảy các bạn nghe lại đó cái vòi nước đang chảy nước á hay là faucet cũng được This is a clock, right? Đây là tiếng cái đồng hồ này. In this quiz, you need to see the entire screen. What is it? What is number? Oh, sorry guys, cô lỡ làm mất tiêu rồi. Cái này cô không biết câu đấy nó kêu làm gì. Nói chung nó hỏi mình là số 3 nằm ở đâu thì mình phải bấm vào đấy mà cô lỡ bấm vào cái chỗ này rồi thì mình skip skip câu này nha mọi người. Tiếng này là tiếng đồng hồ nè. Sao? Where are the ducks? Wow, cái này hơi hơi khó tầm ta. Đi lại xíu nha mọi người. Where are the ducks, guys? The ducks. Are... Hi ha, can you help me? Hi ha, hi ha giúp cô nha. in the tree or in the water? In the tree or in the water? Iha, can you turn on your sound and tell me what is the answer? Uh, Hiha, can you turn on your sound, please? Go ahead, Hiha raise hand Mm, if you cannot help me, so what about anh Duy? Anh Duy giúp cô nha. Where are the ducks, anh Duy? Uh, what in the water okay you choose in the water right để cô xin thử nha à ha bị hư mic hả it's okay ha. okay không sao hết nha water exactly đúng rồi cái con vịt nó ở dưới nước á mọi người nghe cái tiếng cái tiếng nó vậy vậy nước á tụi con nghe kỹ có cái tiếng vậy nước đúng không Okay, what did you hear? Minh Quân, Đặng Minh Quân, can you help me? What can you hear? Cutting paper or cutting bread? Which one? Cutting paper. Paper, not paper. Again, Quân, paper, paper. Okay. Quân đọc lại cho cô nghe nè. Cutting paper touching paper. Đúng rồi, paper chứ không phải là paper. Exactly, right? Oh, messy. I don't know. Bingo, good job. P paper là giấy á, tiếng cắt giấy chứ không phải là cắt bánh mì. Cắt ổ bánh mì nó nghe cái tiếng khác đúng không mọi người? Nhưng mà cắt giấy là nghe tiếng khác đúng không? Đó, các bạn nghe lại nè. Cắt tờ giấy á mình không chơi split gate tại vì cô không chuẩn bị split gate các bạn ngắn um, có nhiều bạn spam cho nên là cô tắt chat nha ok có nhiều bạn spam cho nên là cô sẽ tắt chat cho các bạn đỡ đỡ thấy cái spam nhiều ok phương anh help me phương anh điền vào cho cô dạ. ai I hear a jet phương anh có biết jet là gì không what is a jet cái bay phản lực á us. Wow, very good Phương Good job, exactly. Đúng rồi. Good job Phương Anh. Okay, well done. I hear jet, right? Tiếng của máy bay. À, mấy cái máy bay phản lực rồi đó. Oh, good job Phương Anh. Good job. Okay, what did you hear? Let's see. Uh, my Jane, please help me. What did you hear? What sound did you hear? Um, I hear um, a what? A pig or a pigeon? Which one? A pig or a pigeon? Theo con là con đấy là con gì? Con gì nè? What is it? What sound? Con con đấy là con gì Trang? A pig or a pigeon? I think it's a... Um, a what? A what? A what? Pig or pigeon? Pig or pigeon? I think it's a pigeon. Okay, you think it's a pigeon, right? Now let's see. Is it a pigeon? Picture. OK. để con mang Jane biết đây là con gì nè. Look at the picture and tell me. Mang Jane biết đây là con gì không? What animal is it? I don't know. Đây là con chim bồ câu. OK. I can hear a à, không biết đây là con gì ta câu này hơi khó nè câu này khó nè bởi vì mình mình không biết đây là con gì mình điền vào cô cho mọi người nghe lại nha chuẩn bị nè mọi người number 14 Ok, đây là con gì? đầu vô danh à, Vô danh nói chứ cô nghe thử Vô danh nó đi được cái từ nào ở đây không? nên là tiếng kêu mà nó rừ rừ rừ rừ gọi là cái tiếng rừ rừ rừ rừ theo con đây là tiếng của tiếng con gầm ạ à, tiếng con này là con gì theo vô danh đây là con gì what animal is this con hãy điền vào đây cho cô đây là con gì không tiger tiger ok tiger đâu vô danh đánh vần cho cô spell the word tiger for me đánh vần cho cô nghe này tiger biết làm sao vô danh ý ý ý ý ý ý cớ chi again G E rồi đấy nhỉ nữa cô Giang G G chữ G ấy cô rồi chữ G nè cô biết chữ G rồi cô Giang thấy không G e, e R E R Ok, con cái này là con chắc chưa? Con nhìn cái này con thấy đúng chưa? Are you sure? No, it's Hồi nãy ở đây tiger, là Tiger, not tiger. Tiger dạ nhưng mà hồi nãy ở đây vô danh đọc là y nè như vậy vô anh muốn sửa lại là letter gì hồi nãy vô danh đọc là y mà con đọc y nên con ghi y đó letter gì mới đúng what letter ai đúng rồi ai ừ. hồi nãy con nói đọc ai con đọc là y cho nên con mới ghi y đó vậy con mới hỏi con lại đó is it a tiger let's see I is a cat thực ra cô thấy tiger với cat cái tiếng gầm gừ nó cũng giống giống nhau á cái này hơi khó đoán bởi vì cô thấy con nào nó cũng có cái tiếng gầm gừ như vậy What is that sound? Ok, cái này là mình chỉ cần thắp sáng cho cô thôi là được. Yes, uh, Lan Hương, please, Lan Hương, help me. Yes, I uh, He is Lane Monworth. I hear. Uh, okay, let's see. Lawn. This is lawn, lawn, lawn. Uh -huh. Lawn có nghĩa là cái cái đất, cái chỗ ruộng đất rồi của tụi con cái mảnh đất á. Lawn. máy tụi con của mình á. Cái máy cắt cỏ mà mình chạy á cái máy cắt cỏ hồi ở bên nước ngoài thì có nhiều chứ ở Việt Nam mình thì không có người ta có garden người ta có bãi cỏ nhiều cho nên người ta sẽ có cái máy để cắt cỏ lawn cái vùng cỏ cái bãi cỏ đó đó lawn What did you hear? À, cái này thực ra là các bạn đoán được đó, các bạn đoán được đó. Bạn nào đoán ra được không? Thanh Ngân, do you know the answer? Thanh Ngân biết đáp án không? Thanh Ngân biết đáp án không? Do you know the answer for this one? What did you hear? Can you turn on your sound, Thanh Ngân? Cho các bạn nghe lại một lần. Ok, who can help me? Nếu mà Thanh Anh không mở tiếng được, cô thử mời. À, Minh Châu, Hoàng Minh Châu, can you help me? What did you hear? Con nghe được tiếng gì? What did you hear? What did you hear, Châu? I think you don't know the answer, right? Các bạn nào biết đâu? Bạn nào biết đâu? Bạn giơ tay trước màn hình cho cô xem nè. Ở đây có bạn nào biết? Bạn giơ tay trước màn hình, cô mời thử nè. Các bạn nào biết không? Cô cái gì trong gió mọi người in the wind là trong gió này cái gì mà trong gió nó sẽ tạo ra cái tiếng đấy trên tụi con what is that bạn nào biết đâu giơ tay lên cho cô xem nha các bạn nào biết không các bạn nào đoán nó được không để cô xem thử nha ở đây cô thấy uh, có hình như có vài bạn biết nè cô mời một vài bạn nha huyền anh please huyền anh I hear windy in the wind. Windy Windy ý con là Windy hả Windy là từ miêu tả của à không phải đâu here có nghĩa là con nghe được tiếng gì tiếng này nó không phải là tiếng gió nó là cái tiếng gì windy là từ chỉ về thời tiết trang hoàng anh nó không liên quan gì đến câu này nha windy là tính từ chỉ thời tiết ví dụ con có là today is windy uh, I like windy weather ví dụ như vậy windy là từ chỉ thời tiết và hôm nay là trời gió như thế nào đó chứ nó không phải là tiếng động mà con nghe được nhưng anh nhớ cho cô nha nó là từ chỉ thời tiết thôi anh Duy what about you what about anh Duy con nghĩ là cái đầu xây gió để lấy điện à cái cối xây gió đúng không nếu mà cái cối xây gió thì mình có cái từ là windmill this one windmill này ok rồi vậy là cô mời thêm một vài bạn thử nha uhm, thật ra cô đoán cô cô đoán cô cũng không biết đáp án đâu mọi người cô đoán đáp án thì nó là một cái khác cô mời thử một vài bạn khác có bạn nào giơ tay nữa không cô thử mời tụi con xem ở đây cô có thấy vô danh giơ tay này what about you what is your answer what do you think con thưa cô là cái không khí không, không khí. khí hả nếu mà không khí thì ở đây mình có thể dùng chữ air air ok air uh ờ -huh. Ừ, ok, thank you Boyan. What about the others? Có bạn nào nghĩ ra đáp án nào nữa không? Có bạn nào muốn muốn thử ờ, không? Yes, Phúc Nguyên, Phúc Nguyên. I hear leaves in the wind. Leaf, leaf, this one? You mean this one? Ý của con là lá hả? Lá cây à? Yes. À, tiếng lá cây, ok ở đây cô xem thử các bạn nào nghĩ giống cô nhưng mà cô nghĩ là gì để cô cho mọi người xem luôn nha cô nghĩ thử ra bài này cô không biết đáp án đâu tụi con cô cũng không biết đáp án giống như mọi người cô cũng chỉ nghe đó à, cô xem thử coi còn ai giơ tay nha còn ai giơ tay đâu giơ tay trước màn hình cho cô cô kiếm nè à, iPhone yes what about you con nghĩ là gì dễ dạ thương cô là xe mít cày tractor ok nếu vậy là con nghĩ là tractor xe xe máy cày xe máy cày trong gió hả hmm, that's it ok rồi bây giờ cô mở đáp án cho mọi người nha đáp án của cô cô nghĩ là cái door cô nghĩ là tiếng của cái cửa có kết door đó là đáp án của cô ấy bây giờ cô chọn đại một từ của các bạn cô để vào nha cô nghĩ là door không biết là là cái gì bây giờ cô chọn lại bạn đầu tiên cho cô biết nha anh duy lên tay đầu tiên cho nên là cô lấy đáp án của anh duy nha window okay are you guys ready let's see what is it it's the trees wow như vậy là đáp án của ai gần đúng của phúc nguyên là gần đúng nè phúc nguyên là leaves là lá cây nè đó à, tiếng từ cái cây đây là tiếng của những cái cây nói như à, cái này cô nghĩ cũng hơi dễ nè à, cái này là chọn một trong hai thôi một trong hai thôi những cái bộ máy này thì hơi khó máy này hơi khó không biết bạn nào là là đánh ra không ta để cô mời một số bạn nha các bạn nào ở đây cô thấy có nhiều bạn lắm nè mà tụi con nhớ là ở đây cô thấy có nhiều bạn không bấm nút giơ tay á thường cô sẽ mời các bạn khi các bạn bấm nút giơ tay cho nên là tụi con nhớ là bấm nút giơ tay nha ví dụ cô thấy bảo ngọc à, bảo ngọc đâu mất tiêu cô mới thấy bảo ngọc ok bảo ngọc yes tell me the answer bảo ngọc an electric screen Okay, which one? Đâu, để cho con nghe này. I hear an electric screwdriver. Screwdriver. Screwdriver. Okay, và cái này là scooter. Scooter. So what is the answer? Như vậy đáp án của con sẽ là cái nào? An electric screwdriver à đúng rồi good job mập đây là screwdriver screwdriver là một cái từ mà con nếu mà con coi phim nhiều con cũng hay nghe cái cái từ viết á cái cái máy cái máy cái máy này nè nó khoan vào á khoan đinh vào á các bạn biết không đó Ok, lemon tea, please help me. Ok, yes, I can hear you. Con sắp xếp cho cô nhé. Sắp xếp câu lại cho cô nè. I, I hear a song. Okay, let's. What is it? Oh, sorry guys, forgot to pop. là dạ, con quạ nha mọi người. cái này quá dễ <laughs> luôn So easy this one à, Cái này là phải ghi từ ra này Quá dễ luôn nè Bá Tấn help me please Bá Tấn help me please Anh nghe được tiếng của cái gì Con dê Con dê Con dê là gì Trong tiếng Anh con dê là gì Tấn biết không What is dê in English ok yeah để cô thử mời một bạn nào đó giúp có giúp tấn được không nha cô mời việt phương nè à. việt phương can you help friend anh giúp bạn nè giúp tấn nè đúng rồi thì đấu học phí đấy đúng rồi đúng rồi thì đấu học thủy dạ. là đầu kỳ á mình đi học đó đây giờ khu con dê chuyển sang tiếng anh là câu à nhưng mà đáp án của phải là dê luôn không đáp án của phương có phải là con dê luôn không ừ. con chưa chắc à nhưng mà con đoán là cũng giống giống vậy đúng không con chưa chắc đúng không con nghĩ là các con, bạn con nghĩ là kiều hoặc dê à kiều hoặc dê đúng là kiều là gì cô kiều kiều là gì sheep yeah sheep right mình có hai từ là sheep với lại goat là các bạn phân vân dữ lắm nè ok cảm ơn cô phương nga cô mời một bạn bây giờ cô lấy đáp án của bạn cuối cùng cô mời hải đăng ok what did you hear bây giờ con chọn cừu hoặc dê oh hải đăng mà tiếng được không cô mở lại cho Hải Đăng nha Can you turn on your sound? Hải Đăng hãy cô bấm mở tiếng không? Nó không không báo cho con hả? Unmute có cái chữ unmute màu xanh Hải Đăng thấy chưa? Yes. Uh, I will choose maybe goat. Okay, you choose goat. I will take your answer. Okay, Đăng như vậy cô chọn đáp án của Đăng nha. Okay, let's see. Goat or sheep? Để cô coi nha the sheep, guys, not the goat. Ah, sheep. Hình như là tại vì á cô nhớ là hình như là nếu mà nó kêu là be có chữ bờ be thì nó là sheep còn nếu mà là con cừu á thì uh, sorry guys nếu mà là con dê á, thì nó kêu là me nó kêu bằng chữ m á mọi người để hôm sau cô cô mở cái clip uh, cô lên youtube cô kiếm cho tụi con cái clip mà con cừu với con dê mình phân biệt ra sao cô theo cô phân biệt là vậy á cô nhớ hình như là con cừu là nó kêu là be e, mà con dê thì kêu là me e, nó kêu là mờ chữ mờ me e, còn này là be cô nghĩ là vậy đó I think so that's it last one mọi người câu cuối cùng nha rồi mình what's that cô đoán ra được ấy no ok à, câu này rất là dễ thôi câu này dễ nè quốc trung he's blowing his đang đang đang làm gì he's blowing his what his nose yeah his nose easy right blowing his nose có nghĩa là đang người đang xì mũi á cái tiếng xì mũi á yes good job everybody well done bless you bless you ở đây mỗi lần mà ở bên nước ngoài á thì nếu mà người ta mà thấy ai mà xì mũi hoặc là taxi ở ngoài ở ngoài đường á thì người ta sẽ nói là bless you bless you đó người ta sẽ nói lại đây là một cái câu một cái câu mà tụi con câu cảm thán á khi mà con gặp ai mà hắt xì hoặc là con gặp ai xì mũi ở ngoài á người ta hay nói là bless you bless you đó ok good job guys well done. Good job everybody. Nếu mà cô tìm xem hôm sau còn có mấy bài giống giống vậy nữa không thì cô sẽ cho tụi con um, à đây nó có nó có cái này này thì hôm sau cô tìm thêm mấy cái bài giống như vậy nữa để cô cho các bạn làm thử nha ok good job everybody well done for today's class hôm nay thì lớp mình chỉ có như vậy thôi đó chỉ có làm quiz như vậy thôi thì hôm sau chắc là cô nghĩ là không có bài tập về nhà lần này đâu hoặc là cô cho tụi con làm một cái bài nào khác chủ đề khác để chuẩn bị cho cái chủ đề tiếp theo của mình đi cô cho các bạn làm bài mới chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo của mình à hôm nay cô thấy có rất là nhiều bạn giơ tay nhưng mà cô đã mời cô đã cố gắng mời không trùng khắp trùng trùng khớp mọi người á nhưng mà cũng không mời hết được hôm nay là các bạn giơ tay rất là nhiều đó I'm very happy thank you guys so much for joining the class today à có gì cô sẽ gửi các bạn bài tập về nhà chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo của mình sau ok good job everyone I will see you guys on Wednesday ok cô hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư nha bye bye everyone em chào cô bye bye bye bye rồi để cô mở tiếng mọi người lên say goodbye to your friends ok Bye guys. See you guys. Bye teacher. Cô gửi cái bài tập về nhà giống như cái video vừa nãy được không cô? à là video hồi nãy là bài tập về nhà ờ. để cô dạ vâng. cô, cô tìm cũng được hình như là được cái mọi người cô nhớ là được nhưng mà cô tìm bài khác tại vì cô nhớ là cái dạng này nó có nhiều bài khác nên là cô tìm thử coi bài khác có không cô cho tụi con làm bài này cũng được ok good job bye bye guys see you guys on Wednesday bye bye teacher bye bye teacher bye bye bye bye tụi con gặp thứ tư